các bạn thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cách phân biệt đồng cổ và đồng giả cổ và đồng đồng thau nè đồng nguyên chất đồng ờ, pha vàng và đồng đồng đen nha các bạn thì ờ, ở đây mình có cái chai axit nitric loại HNO3 các bạn thì mình đã chiết ra một cái chai nhỏ chiếc lá chai nhỏ và để thử vào các loại đồng này cho các bạn xem thì à, để biết được đó là đồng nguyên chất hay là đồng pha thau thì à, khi để đây băng nhiễu vào cho các bạn thấy nè nhiễu vào cái nó biến thành màu xanh liền thì tức là nó là đồng thau nha các bạn nó chỉ là đồng thau thôi như ở đây là miếng đồng này đồng này đồng nguyên chất đây nó có màu vàng trong đó khi nó cháy lên nó có chút màu vàng mới là, là đồng nguyên chất nha các bạn không phải thau thử chìa khóa bằng đồng thời cổ nè cũng chỉ là đồng thường thôi thôi giờ mình sẽ dẫn các bạn đến một cái nơi mà những loại đồ cổ để mình à, thử các loại đồ cổ cho các bạn xem ha và đây thưa các bạn đây là cái chuông chùa nhà mình cái chuông này à, có à, khoảng năm 1940 trở lại trở về trước tức là tức là là đã qua gần cả trăm năm nữa bạn thì cái thời chống ờ, Mỹ bị bom Mỹ nó dội ờ, lũng cái chuông nên cái âm thanh nó hết vang nên cất từ đó tới giờ ra đây là chùa nhà mình được nhà nước trao bằng cấp uh, di tích cấp tỉnh thành phố nha các bạn thì đáng lẽ là mình sẽ à, là chủ trì đó, nhưng mà mình vì mình yêu khoa học nên mình đã không có à, theo cái con đường tôn giáo này nha các bạn và hôm nay mình chia, chia sẻ với các bạn cách phân biệt cái chuông này là chuông thật hay là giả nói chung thật hay giả thì không phải là thật là hay là giả nhưng mà là cái độ nó có pha vàng hay không và hay là nó đồng nguyên chất hoặc là nó pha các thứ khác thành thau chẳng hạn thì hôm nay mình sẽ dùng axit ờ, nitric ờ, HNO3 cho các bạn thử cho các bạn xem ha thì trước tiên chúng ta sẽ lấy giấy nhám và chà cho nó mất cái lớp ờ, lớp dơ này đi Rồi chúng ta sẽ dùng axit nitric này nha các bạn. Chúng ta sẽ chấm vào 5 lần như vậy. Thì à, theo các nhà nghiên cứu nói là cái axit nitric này nè, nếu mà nhiễu vào á mà nó biến thành màu vàng thì đó là chính là cái chuông có pha vàng thì à, hồi xưa người ta pha vàng vào để cho nó cái chuông tiếng chuông nó thanh hơn nha các bạn mà tiếng chuông nó thanh hơn á thì à, pha khoảng không phẩy một phần trăm mà là vàng thôi tức là cái chuông này cái chuông này nằm trên trên 100 kg nha các bạn cái chuông này nặng trên 100 kg thì chắc pha chừng à, một hơn lạng vàng thôi à nhưng mà theo mình thử thử á, thì mình thấy là nó có màu vàng nhưng mà vẫn còn màu xanh tức là đồng nguyên chất chứ không phải là có pha vàng nha các bạn còn nếu mà nó chuyển sang màu trắng sữa thì à, có thể là sẽ là đồng, đồng đen theo mình được biết vậy thôi chứ à, thực chất ừ, mình chưa bao giờ được thử đồng đen bao giờ hết nên mình chưa biết chắc chắn như vậy nó ra màu vàng nhưng mà nó vẫn có màu xanh nữa các bạn thấy không thì tức là cái cái chuông này chỉ là đồng nguyên chất thôi chứ không phải là có pha vàng thôi cái này là không có pha vàng mình sẽ thử cái chuông khác cho các bạn xem rồi mình để cho các bạn xem cái chuông này to cái nào thì nó to hơn mình nha các bạn bởi vậy nó nặng trên 100 kg và đây có một cái chuông uh, hơi nhỏ nhưng mà là chuông cổ cái kiền này bằng sắt nha các bạn vậy bây giờ mình uh, thử cái chuông này cho các bạn xem trước tiên thì chúng ta sẽ chà nhám và dùng axit này à, nhớ vào nó sẽ biến thành màu vàng xong rồi chuyển qua màu xanh rốt cuộc cái chuông này cũng à, không phải pha vàng gì hết chỉ là một cái chuông đồng nguyên chất thôi nếu mà nó giữ luôn cái màu vàng đó các bạn thì cái đó mới là pha vàng là đồng nó có pha vàng còn chế vô mà màu nó mà nó màu vàng nè rồi nó sẽ biến thành màu xanh thì tức là chỉ là đồng nguyên chất thôi nếu mà nó chuyển thành màu trắng sữa nữa là thuộc trạng quý hiếm nha các bạn mình chưa thấy bao giờ trắng sữa bao giờ thôi mình sẽ kiếm cái khác mình à, thử tiếp thì ở đây mình có cái lưu đồng nha các bạn tiếp tục mình sẽ à, nhiễu cái axit này vào thế lúc đầu nó sẽ là màu vàng nhưng vẫn là màu xanh lúc đầu thì màu vàng rồi sẽ biến thành màu xanh có chừng người ta gọi là đồng đổi màu màu vàng xong đổi thành màu xanh không có đâu nha các bạn cái đó mình chưa thấy bao giờ cũng không là gì cả thôi tiếp tục mình lấy cái khác và đây là con hạt con hạt đứng trên con rùa mình cũng sẽ thử cho các bạn xem ha đi thử trên con rùa đi cái này có màu trắng xanh á có bộ ổn á trắng xanh chứ không phải trắng sữa nha các bạn ừ, màu đẹp quá trời luôn để mình bỏ xuống à lúc đầu là màu vàng sau thì biến thành màu xanh và nếu nhìn bằng mắt thường thì nó ra màu trắng xanh còn qua camera thì sẽ thành màu xanh nhưng mà bên ngoài mình nhìn là màu trắng xanh nha các bạn không biết chắc cái này là tốt á cái màu vàng của nó cũng đẹp ghê luôn mà thôi rốt cuộc cũng chỉ là đồng nguyên chất thôi nha các bạn không có qua cái mức là có pha vàng trong đó và nếu uh, nhiễu vào mà nó biến thành màu trắng sữa đó các bạn thì cái đó uh, dạng quý hiếm nha các bạn thôi chương trình mình kết thúc từ tại đây thì uh, gom lại là nếu mà các bạn nhiễu vào á mà nó ra màu vàng á thì tức là nó đã có pha vàng trong cái đồng đó nha các bạn pha vàng mà tỷ lệ chỉ là 0,1% thôi dạ. còn nhiễu vào á, mà nó không có đổi nó chỉ là màu xanh á, thì tức tức là chỉ có là đồng nguyên chất nha các bạn chỉ là đồng nguyên chất thôi chứ không có như người ta nói là có pha vàng biết gì hết đó. còn nếu mà là màu trắng sữa thì hãy coi lại nha rồi cảm ơn mọi người đã theo dõi nếu thấy hay hãy like và chia sẻ nha các bạn